chào anh em ờ, tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em nào đã dùng qua rồi anh em biết rồi Đấy. và cái cách lắc của nó thì anh em cũng đã biết rất là hiệu quả cho anh em đi lắc nhé thì ờ, anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì là nó nó có 70 phần trăm nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì đi theo ý muốn của anh em là như thế nào đi theo ý muốn của anh em đó chính là cái bộ này nó đi tài đi xỉu hay là nó lên tài xuống xỉu hay là thậm chí là nó đứng ở tài đứng ở xỉu thì là nó đi theo à, nó ờ, theo ý muốn của anh em Đấy, thì là anh anh anh em lắc như thế nào thì là cái bộ hột này nó sẽ nó đi như vậy nhá cái bộ hột này nó sẽ đi như vậy thì uh, anh em ờ, muốn được cái ờ, cách lắc mà anh em đi theo ý muốn của anh em ấy, thì là anh em phải có trong tay cái bộ hột tài xỉu 2020 và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nữa vì đây nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhá và cái cách lắc này cũng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy. thì uh, trước tiên vào test cho anh em thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ tài xỉu 2020 này nhá thử nước muối nổi nhá 100% nổi nhá Đó. nổi trăm phần trăm anh em nhé và tôi cũng xin phép uh, chia sẻ cho anh em cái mẹo nhỏ nhá khi anh em đến sân chơi anh em thử cái nước muối này anh em phải khi anh em đánh xong thì anh em phải rửa vào nước lạnh và chùi hết những cái cái cái, cái mặt của hồ tài xỉu này đặc biệt là anh em phải lấy cái bông tăm anh em xoáy hết ở trong cái lỗ đi nhá khi mà nước muối nó đậm vào đấy thì là nó cái bộ hột này nó sẽ rất là nặng đấy, nặng thì là nó sẽ nặng về mặt tài đấy, thì anh em không thể nào đưa được về xỉu đấy thì là cái bộ hột thì nó sẽ hết đi theo ý muốn của anh em đấy vì lý do đấy nhá thì anh em cứ về anh em vệ sinh sạch đẹp đi đóng cân nhá đấy thì tiếp theo là thử cho anh em cái nam châm nam châm này thì tôi bao cho anh em Đó. bao cho anh em cả trẻ hột luôn Đấy. rất xanh chín nhá vỡ đĩa đó đúng anh em nắp này nắp này nắp chợ trăm trăm đó cái thứ ba nữa là khi mà anh em đến chơi là không thể nào thiếu được là cái dọi đèn này đấy đây dọi cho anh em cả bao hột luôn được không trong không đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái uh, cách anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em thì đi theo ý muốn của anh em là khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi ấy thì là cái bộ hột này cái mặc định của nó là khi mà anh em đi lắc ấy, thì là mặc định của nó là chén tài chén xỉu nói chung là cái bộ hột này nó chạy 5 năm cực kỳ đều cho anh em lên 90 phần trăm nhá đấy như 90 phần trăm thì như cái chén này thì nó có 90 phần trăm nó về xỉu cho anh em nhé đó tài này đó. xỉu này Đấy. tài này xỉu chín mươi phần trăm xỉu đó đúng không cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu vậy thôi đấy nó đều cho anh em 90 phần trăm tất nhiên là phải có chén phản rồi nhưng mà cái chén phản đấy thì là anh em uh, đen thì anh em dính thôi còn tầm 90 phần trăm thì là bộ hột nó đi cực kỳ đều rồi đấy thì còn cái thứ hai nữa đó chính là cái cách mà anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu này nó giữ cho anh em cái chén tài hay là giữ cho anh em những cái chén xỉu tiếp theo đó nhá đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và nói cho anh em cái cái, cái hiệu quả của nó chứ còn cái cách lắc thì là anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột tài xỉu này hay là anh em đặt đơn hàng hãy gửi về cho anh em thì khi nào mà anh em nhận được hột thì anh em gọi điện video trực tiếp cho tôi hoặc là anh em không không muốn gọi điện video trực tiếp thì là anh em tôi sẽ gửi cho anh em cái video hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của bộ tài xỉu 2020 này nhá đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé 225 này tiếp tục này vẫn là giữ chỉ cho anh em 7 80 phần trăm nhá mở cho anh em 124 này tiếp tục lại giữ chỉ cho anh em 145 này tiếp tục 70 đến 80 phần trăm nó xỉu thế này mở lại 145 tiếp tục giữ xỉu chén này lên 456 cái chén này 456 thì uh, cái chén 456 này là chén tứ ngũ thiên thì là anh em lắc nó sẽ đa số là nó sẽ là đứng ở tài thì xin phép anh em là tôi sẽ cho cái chén này nó về xỉ đấy bằng cái cách lắc bình thường thôi để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó sẽ chạy được qua tất những cái thế hột nhá những cái thế hột khó đây là là cái thế hột khó này đấy lắc bình thường thôi anh em này đấy, lắc bình thường thôi cái tỷ lệ của nó về xỉu đấy, tầm 7 80 phần trăm đó hai ba năm này đấy, hai ba năm tiếp tục lại là một thế khó thì tôi sẽ lắc lên tài luôn để giữ tài cho anh em nhé cái chén này ấy, thì là phải giữ được xỉu thì anh em mới thắng đấy nhưng mà thôi là tôi sẽ giữ xỉu cho anh em chén này đấy, 136 này 136 thì tôi sẽ lên tài chén này nhá chưa có cái thế ờ, hột khó nữa lắc bình thường thôi anh em nhé là nó sẽ lên tài xuống xỉu cho anh em đơn giản lắm đó lên tài Đấy, lên tài bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em này vừa nãy giữ xỉu rồi đúng không giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em đó 662 này Đấy, 346 này bão tứ này tiếp tục vẫn là tài anh em nhé